Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đỗ Tuyết TV. Trước khi đến với bản tin hôm nay, các bạn đừng quên ấn nút theo dõi, like và share nội dung này cho mình nhé. Sau đây là nội dung đáng chú ý nhất trong ngày 13 tháng 12 năm 2020. 20 giờ ngày 13 tháng 12, linh cữu chú Chí Tài sẽ đáp xuống sân bay Mỹ. Tuy nhiên, thời điểm di chuyển trên máy bay, chú chỉ có một mình, không ai bên cạnh được. Việt Hương cho biết Trước đó, gia đình và các nghệ sĩ đã bàn bạc hai phương án để đưa linh cữu của cốt nghệ sĩ về Mỹ. Nguyện vọng của gia đình vẫn là đưa Chí Tài nguyên vẹn trở về. Tuy nhiên, trong trường hợp không thực hiện được vì những quy định hay trở ngại do dịch Covid-19, thì sẽ chuyển sang phương án 2 là thiêu thi thể nghệ sĩ và Việt Hương sẽ ôm hữu cho cốt về Mỹ. Hiện tại, các thủ tục đưa Chí Tài về Mỹ nguyên vẹn đã được hoàn tất và Chí Tài sẽ bay một mình cùng với hộ chiếu trên chuyến bay hàng hóa của hàng không Mỹ vì dịch Covid-19, nguyện vọng Việt Hương hay Hoài Linh sẽ đi cùng Chí Tài về Mỹ đã không thể thực hiện bởi trong thời điểm hiện tại, Việt Nam không khai thác các chuyến bay thương mại chở khách. Cũng theo chia sẻ của Việt Hương, 20 giờ ngày 13 tháng 12, chuyến bay đưa Thư Hài, cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ đáp xuống sân bay ở Mỹ và được gia đình Chí Tài đón. Trước đó, anh trai của nghệ sĩ Chí Tài cũng thông báo ngay khi linh cữu của Chí Tài về đến sân bay Mỹ sẽ được đưa thẳng đến nhà quan Tick Family để bạn bè, đồng nghiệp đến viếng. Sau đó, linh cữu sẽ được đưa tới nhà thờ làm thánh lễ và đưa đi an táng ở Nghĩa Trang. Đúng như là Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin ngày hôm nay. Đừng quên subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào!